giờ cô cho mình cùng nhau đi vào ví dụ 1 nhé. Ví dụ 1 là giải các phương trình sau. Câu A là phương trình đầu tiên mở ngoặc nào. Mở ngoặc A. Đây là mấy nhỉ? À, AX ở đây đóng vai trò là x cộng 5. Còn BX đóng vai trò đây là 2x 3. Vậy phương trình của ta là mở ngoặc x cộng 5 đóng ngoặc nhân mở ngoặc 2x 3 à, đóng ngoặc bằng 0. Câu B là à mở ngoặc nào? x bình cộng 6 đóng ngoặc nhân mở ngoặc x cộng 3 đóng ngoặc bằng 0. Và câu C của mình là gì? À mở ngoặc bên vế trái này là x cộng 3 đóng ngoặc nhân mở ngoặc 2 cộng 3 đóng ngoặc lại và mở ngoặc nhân với x trừ 5 đóng ngoặc là bằng à bằng 0. Đấy là câu C. Và câu D của mình nào? 21 nhân với mở ngoặc x cộng 3 đóng ngoặc nhân với à mở ngoặc x bình trừ 4 đóng ngoặc lại bằng 0. Đó là nội dung của ví dụ 1, áp dụng hoàn toàn công thức của à, phương trình tích. Chuẩn phương trình tích luôn các bạn thấy chưa ạ? Chuẩn phương trình tích luôn. Vâng, thế các bạn cứ áp dụng à, công thức mà cô cho mình vừa học thôi. Đúng chưa nào? Ta đi vào à giải. Cái này các bạn có thể dừng bút lại, à dừng video lại và các bạn có thể giải được rồi nhé. Các bạn giải giúp cô nhé. Được chưa? Ta đi câu A. Câu A nào. Đó là gì ạ?